Xin chào các bạn đến với ờ, chương trình chữa bệnh trị bằng à, những cái phương pháp thần số học hoặc là phương pháp mà các bài thuốc của bài thuốc nam ngày hôm nay thì đặng phương sẽ chia sẻ cho các bạn biết về một cái giải pháp mà tại sao dùng thần chú có thể gọi là gọi là thần chú hoặc một cái lời tuyên ngôn tuyên bố mà chữa lành bệnh trị trên cơ thể thì như các bạn biết đến với tôi trong các cái phương pháp chữa bệnh siêu tốc bằng mạch xấy tóc hoặc là biết đến tôi trong cái chương trình đại dịch covid 19 và kháng thể tự nhiên tôi đã đưa ra những cái phương pháp có thể chữa lành đó, để giải quyết những cái sự tắc nghẽn khó chịu trên cơ thể một cách cực kỳ nhanh chóng và rất nhiều người biết đến tôi trong các liệu pháp mà hỗ trợ trong việc điều trị chứng bệnh ung thư thì trong căn bệnh nan y đó luôn luôn tôi à, đưa ra những câu hỏi mà bất cứ ai trị liệu hay à, tự chữa bệnh thì đều phải phải hỏi với à, với bản thân mình với những câu hỏi là tại sao nền y học hiện đại thế giới chưa chữa dứt điểm được những căn bệnh như ung thư tại sao bài thuốc lá thuốc nam nhiều bài cực kỳ hay nhiều người chia sẻ nhưng lại chưa người khỏi người không rồi tại sao mà có rất nhiều trường hợp bệnh nani đặc biệt ung thư thì người ta đi vào chùa khỏi bệnh nhưng tỷ lệ thì cực kỳ thấp rồi tại sao những cái phương pháp thực dưỡng hay phương pháp dưỡng sinh hay những cái phương pháp có thể là rất nhiều phương pháp hiện nay đưa ra để chữa bệnh nani nhưng ung thư thì cũng chỉ lác đác một số người khỏi rồi tại sao mà mà mà chữa ung thư thì có những phương pháp như thôi miên thì lại khỏi rồi tại sao mà khi bị bệnh ung thư nan y đặc biệt ung thư thì khi gặp đám ma thì càng bệnh thì những cái câu hỏi đó nó sẽ bao trùm cho chúng ta biết là bệnh nó có thể đến từ nhiều hướng khác nhau bệnh có thể đến từ thân bệnh từ tâm bệnh từ nghiệp bệnh thì đến từ tâm bệnh thì lại phải tách ra nó là tâm ý thức hay tâm tiềm thức thì tâm ý thức là như thế nào và tâm tiềm thức thì như thế nào thì hôm nay rất nhiều video tôi đã chia sẻ cái này nhưng hôm nay tôi nhắc lại tâm ý thức cái ý thức của chúng ta này là cái tâm cáu giận bực dọc buồn rầu lo âu đấy là cái ý thức của chúng ta đấy là cái tính cách của chúng ta thế nhưng cái tính cách đó mà bị cập nhật trong quá khứ đầy cảm xúc hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần nó ăn vào tiềm thức nó ăn vào tiềm thức của nó lưu lại trong tiềm thức thì nó hình thành bệnh và lúc này hình thành bệnh như này thì chữa bằng cách nào thì với những phương pháp mà trước đây tôi đưa ra đó là mình phải gì thôi miên trị liệu coaching trị liệu à, coaching trị liệu thì cái phương pháp mà tôi đã chia sẻ cho mọi người biết nó cũng rất nó cũng rất giống với cái thần số học về trị liệu bằng thần số học đó thế trong thần số học người ta chữa trị như nào thì hôm nay tôi sẽ đưa ra cho các bạn một phương pháp chữa bệnh trí bệnh trí hôm nay chúng ta sẽ đến với bệnh trí bệnh trí bệnh trí đó, bệnh trí thì bệnh trí thì có những phương pháp giả sử nếu ai bị bệnh trĩ thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho một phương pháp đó là phương pháp thần số học nhưng cũng một phương pháp kèm theo đó là bài bài đông y bài thuốc nam đó bài thuốc nam thì chúng ta à, tôi sẽ cho các bạn biết ngay thuốc nam về thuốc nam thuốc nam thuốc nam thì các bạn nên dùng bài bài bài bài sau lúc nào các bạn dùng bài sau thứ nhất cái cây cái cái, cây thầu dầu tía các bạn ạ các bạn có bà mạng có thể các bạn sẽ biết cây thầu dầu tía thì có cái bài thầu dầu tía thì các bạn có hai bài tôi sẽ chia sẻ hai bài mà tôi thấy khi mọi người ứng dụng hiệu nghiệm nhất thì tôi chia sẻ đó là dùng thầu dầu tía dùng thầu dầu tía chỉ cần một nắm lá có thể chỉ ba lá các bạn giã nát và đắp vào trĩ đắp liên tục có thể bạn rửa cho ít muối giã nát đắp vào đó thì chỉ có thể trong vòng vài tuần thì thấy bệnh nó thuyên giảm và các bạn cố gắng duy trì đến khi khỏi thì thôi có thể nó kéo dài hơn tháng đó là bài đắp bằng lá thảo dầu tiếng về trĩ nhưng bài thứ hai cũng bài bằng lá thầu dầu tía lá thầu dầu tía nhưng bài này thì không không những đắp ở ở hồng môn ở mũi trĩ mà lấy lá thầu dầu tía giá nát kèm theo bắt cho tôi chín con học trò nước các bạn cái con học trò nước này cái con giống con nhện các bạn nó đứng trên mặt nước ấy, nó cứ rung nhún nhún nhún nhún này nhún nhún và chín con hạt con con con à, thờ con con con học trò nước đó các bạn giã cùng với cái lá thảo dầu tía chỉ cần một rúm thôi một miếng lá này, hoặc lá rất nhỏ các bạn giã nát giã nát xong bạn đặt lên đỉnh đầu đúng trên đỉnh đầu ở huyện bách hội và lúc này các bạn phải quan sát quan sát mũi trĩ nếu thấy mũi trĩ nó co lên nó co lên và đến khi nó co ở trạng thái không còn trĩ nữa nghĩa là ở một trạng thái môn bình thường rồi thì lập tức các bạn phải bỏ cái búi cái cái, cái miếng đắp trên đầu ra không là nó quá mạnh quá mạnh nhá là nó có thể nguy hại đó nên phải quan sát quan sát và đây là cái bài thuốc nam mà các bạn có thể ứng dụng ứng dụng tuy nhiên cái bài này rất nhiều người khỏi nhưng cũng có một số người không khỏi thì một số người không khỏi vì sao không khỏi vì sao thì các bạn lại những người mà có thể không khỏi thì các bạn hãy áp dụng bài thứ hai này cho tôi là bài áp dụng thần số học thần số học thần số học thì thần số học áp dụng như thế nào thì thực tế cái thần số học này chính là cái phương pháp mà tôi chia sẻ khá nhiều đó là gì? tiềm thức gây bệnh thì tiềm thức gây bệnh như thế nào nghĩa là cái trong quá khứ chúng ta cái bản tính chúng ta chúng ta cài đặt nhưng ở đây nó sẽ có thể sâu sắc hơn là chúng ta sẽ nhận ra được được cái bệnh nó đến từ cái tính cách gần như có những cái, cái, cái, cái tâm điểm trong cuộc đời trong cuộc sống chúng ta thì cái bệnh trĩ nó đến từ từ những điều gì và làm thế nào ứng dụng được để chữa bệnh thì chúng ta hiểu về thần số học một chút thần số học này là nó dựa trên ngày tháng năm sinh với số đường đời ngày tháng năm sinh tạo ra một số đường đời và khi chúng ta cộng tổng cái số đường đời của chúng ta phải là số 1, số 5 và số 7 thì cái tổng số đường đời này mới áp dụng được mới áp dụng được để chữa trị để chữa trị bệnh trí đó thì chúng ta hãy tìm hiểu số đường đời này là gì tại sao lại có cái cái cái cái, cái phương pháp chữa trị kỳ lạ vậy có thể các bạn sẽ tìm hiểu về thần số học trên trên trang mạng trên youtube thì các bạn thấy là thần số học đưa ra rất nhiều phương pháp à, để tìm hiểu tìm hiểu tính cách con người và số phận con người thông qua thông qua ngày tháng năm sinh và thông qua cái tên cái tên của người đó nhưng đối với tôi thì là người nghiên cứu về uh, chữa bệnh nên tôi uh, chỉ đi duy nhất về phương pháp chữa bệnh bằng thần số học đó thì trong thần số học này chúng ta sẽ chữa bệnh như thế nào xác định như thế nào thì mới chữa được bệnh thực tế thần số học thần số học là theo định luật của Pythagore thì các bạn nghe nhắc đến Pythagore thì đấy là ông tổ của gì toán học của loài người chúng ta có những con số từ 1 đến 9 đấy là do ông tổ Pythagore đó đã đưa ra và ông tổ Pythagore đưa ra dựa trên gì dựa trên những tâm thức mà ông cài đặt ông ông nhận được ông nhận được từ những việc nghiên cứu nghiên cứu trong trong cái cái, cái kim tự tháp kim tự tháp và những cái những cái cái định luật được đưa ra từ đó nên là những cái kiến thức mà khoa học hiện nay đang mò mẫm vào trong kim tự tháp đưa ra bảo là đó là những cái kim tự tháp dùng để ướp xác hay là để uh, để làm cái gì đó thì nó chỉ là những cái cái cái cái, cái, cái ờ, uh, nghiên cứu hời hợt đó mà ông cụ cụ uh, gọi là cụ Peter Law của chúng ta à, đưa ra những con số từ 1 đến 9 mà đến giờ thế giới chúng ta áp dụng vẫn chưa tìm hiểu về hết được toán học đó những cái công thức những cái hàng đẳng thức này nọ từ toán học để chúng ta ứng dụng đó. và có thể ngàn ngàn đời nữa đều phải ứng dụng con số này tại sao nó chỉ là từ 1 đến 9 đó con số nó chỉ từ 1 đến 9 đó. thì đây là một cái điều bí hiểm mà đến bây giờ khoa học chúng ta không thể không chỉ biết ứng dụng thôi thì chúng ta không hiểu tại sao chỉ là một đến chín thì đến khi học đọc thần số học thì tôi chỉ biết ứng dụng vào trong việc à, ứng dụng vào trong việc chữa lành thì ở cái thần số học này chúng ta có thể ứng dụng chữa lành như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp nào với những ai có thể chữa lành bằng những con số thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về số đường đời là gì giả sử những người bị bệnh trĩ thì số đường đời như thế nào mới chữa được thì chúng ta hãy tìm hiểu về số đường đời trong thần số học số đường đời số đường đời số đường đời chính là số ngày tháng năm sinh cộng dồn cộng dồn và ngày tháng này là ngày tháng dương lịch có bạn thì có ngày uh, ngày sinh khác với giấy khai sinh thì điều này lấy số nào thực tế qua những chia sẻ của khách hàng thì tôi mới biết được là những người mà có con số ngày sinh thực và ngày sinh giấy khai sinh khác thì số phận của họ bị chạy đi chạy lại giữa hai con số cái số phận của họ và bệnh tật cũng vậy nên vì vậy chúng ta phải nhìn cả hai con số chứ không nhìn vào con số chứng minh thư và cũng không phải nhìn riêng về con số ngày tháng năm sinh tử đó nên cái, cái điều này cái điều này chúng ta phải nhận biết được thì ngày tháng năm sinh giả sử như bạn nào sinh ngày 13 chẳng hạn ngày 13 tôi lấy ví dụ nha ngày là bạn nào sinh ngày 13 tháng 12 năm 1971 chẳng hạn năm 1971 thì làm thế nào để để để, để biết được con số đường đời thì các bạn lấy số 1 cộng 3 đây là số ngày sinh cộng với tháng đó là cộng với tiếp 1 cộng với 2 tiếp theo cộng với năm sinh đó là số 1 cộng với số 9 cộng với số 7 cộng với số 1 nhưng mà chúng ta cộng sẽ nào sẽ bằng bao nhiêu 4 5 7 bài 17 17 24 25 số này bằng 25 có đúng không ạ bây giờ bằng 25 bằng 25 các bạn nhé bằng 25 thì đây vẫn là số kép đúng không số đôi chúng ta trong khi đó con số đường đời thì các con số trong thần số học trong thần số học chỉ được dùng một con số vì vậy hai sẽ sẽ sẽ phải là hai cộng năm thì lúc này chúng ta sẽ ra con số đơn bằng 7 7 và đối với con số 7 này là số đường đời là 7 đường 7 thì có thể áp dụng được mới áp dụng được vào việc tìm bệnh trí trên cơ thể đó bởi vì tất cả những người có số đường đời là một là năm và bảy ba số này nghĩa là số đường đời chính là ngày tháng năm sinh cộng dồn vào có cái đuôi là kết quả là một năm bảy thì mới áp dụng chữa trị bằng phương pháp này nhá chữa trị bằng phương pháp này vậy <clears throat> chữa như thế nào áp dụng thần số học như thế nào để để chữa bệnh trí thì thứ nhất những người có cái đuôi mà có cái kết quả số đường đời là một năm và bảy thì thứ nhất chúng ta phải nhìn lại trong tâm thức trong cuộc đời cuộc sống của chúng ta có phải là luôn có cảm giác bất lực vội vã quằn mình với những việc giang dở thử ngẫm lại xem có phải cuộc đời trong quá khứ trong cuộc sống luôn có cảm giác bất lực rồi luôn luôn vội vã rồi hoàn mình với những việc giang dở và nếu như cái nguyên nhân đến từ đó với cùng với con số đường đời của bạn ngã này thì phải áp dụng ngay áp dụng ngay một phương pháp đó là hãy nói với tiềm thức của mình bằng cách buổi sáng 5 phút buổi chiều tối 15 phút với câu tuyên ngôn hoặc câu thần chú nói với với bản thân mình như sau có đủ thời gian cho tôi làm điều mình phải làm và tôi luôn hoàn thành đúng hạn như là mỗi buổi sáng 5 phút có thể ngồi trên giường hoặc ra ngoài thể dục nói thật to hoặc nói thầm nhưng nói đúng câu đó có đủ thời gian cho tôi làm điều mình phải làm và tôi luôn hoàn thành đúng hạn và chiều tối tối các bạn ngủ thiền hay là thể dục hay là ngồi hay nằm trên giường nhưng nói với bản thân mình với một tâm trạng như nói thầm với cơ thể mình nói với cơ thể mình hoặc tuyên bố với cơ thể mình là có đủ cho có đủ thời gian cho tôi làm điều mình phải làm và tôi luôn hoàn thành đúng hạn nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại câu đó đến hết 15 phút một buổi tối và buổi sáng thì 5 phút đều đặn các bạn có thể đặt cài đặt giờ trước khi tuyên bố trước khi nói với bản thân mình và các bạn cứ lặp đi lặp lại đừng để bao giờ bị trống để cho tâm thức của bạn cập nhật được cập nhật được và các bạn có thể thấy hiệu nghiệm có thể sau khoảng độ một tháng dưới hai tháng thì thấy tự nhiên cơ thể mình hết bệnh và điều đặc biệt trong hai phương pháp này một bài phương pháp đa một bài phương pháp thẩm số học mà khi các bạn áp dụng mà nó thành công thì tôi mong muốn các bạn hãy chia sẻ mà trước khi chia sẻ thì các bạn hãy đăng ký kênh của tôi để các bạn có thể theo dõi được những cái video tiếp theo một cách dễ dàng hơn đặc biệt là khi các bạn chia sẻ cho người khác thì người khác sẽ có kiến thức này để người ta cùng chữa bệnh một cách đơn giản và không tốn kém gì đó đây là cái điều mà tôi cũng mong muốn các bạn hiểu về bản chất và trong các cái lớp mà tôi ờ, chia sẻ thì đặc biệt tại sao tôi lại đi thanh lọc cơ thể bởi vì độc tố trong tâm thức độc tố do bản chất chúng ta ăn uống quá nhiều làm cho cơ thể chúng ta nhiễm độc thì điều này tôi đã đã chia sẻ về các cái phương pháp đến những cái trung tâm mà thanh lọc được thần tâm thì chúng ta mới có thể sống trẻ sống khỏe được và những cái kiến thức tôi chia sẻ cho các bạn thì mong các bạn hãy chia sẻ và các bạn hãy theo dõi tiếp những cái phương pháp mà tôi sẽ đưa ra trong những ngày những cái video tiếp theo và những cái video tới thì các bạn sẽ nhận được nhận được bài chữa phát ban chữa phát ban bằng thần số học hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo xin cảm ơn